Mình là MC Hoài Thu Mình là nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường và ngày hôm nay thì à, gia đình Thu Cường rất là vui mừng khi à, được chia sẻ tới mọi người rằng năm nay thì à, gia đình mình sẽ có cơ hội được tham gia vào lễ hội Divider Fest năm 2022 à, cường và thu đang rất là háo hức à, tham gia vào lễ hội à, thứ nhất là để tìm được à, cách để thức tỉnh à, bản thân mình cũng như là tìm hiểu à, thông tin làm sao để thức tỉnh cái vị thầy ở trong chính bản thân của mọi người Bên cạnh sự hiện diện của gia đình mình thì sẽ còn có sự đồng hành của một à, nghệ sĩ nữa sẽ góp mặt vào trong chương trình với một tiết mục biểu diễn đó chính là ca sĩ Berry Nam Bảo. Và bên cạnh đó thì gia đình mình cũng sẽ là rất là vui khi à, có cơ hội được giới thiệu tới cộng đồng tại lễ hội biết về dự án âm nhạc mới được ra mắt mang tên là Music Diary mùa thứ năm à, có âm nhạc và thông điệp ý nghĩa nhân văn bên cạnh đó đó chính là thanh xuân tỉnh thức rất vui khi được gặp lại mọi người trong Divine Fest năm 2022. Xin chào mọi người đã đến với Divine Fest 2022, lễ hội tỉnh thức chữa lành thế giới.